xin chào tất cả mọi người Thì hiện nay các bạn đang gặp phải những vấn đề về sẹo Đã sử dụng qua rất nhiều sản phẩm điều trị sẹo nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả Thì các bạn đừng có lo nha Hôm nay nhà vua Audentic sẽ giới thiệu cho mọi người biết uh, Một loại thuốc đặc trị sẹo có tên là Noscana uh, ờ, Với sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc nha mọi người thì đối với cái thuốc uh, ờ, Noscana này thì các bạn đặc biệt yên tâm giúp mình là uh, cái ờ, tuyếp thuốc này chỉ được lưu hành và bán tại các nhà thuốc ở bên Hàn Quốc thôi nha mọi người cho nên là về uh, chất lượng này cũng như độ an toàn thì là các bạn yên tâm tuyệt đối giúp mình nha à, thì đây à, đây là tuyếp thuốc à, đặc trị sẹo bên mình nha mọi người Ờ, tên thuốc là Noscana nha mọi người à, với cái tuyếp này thì có dung tích là 20g nha à, và còn một dung tích khác là 10g nữa nha mọi người tùy theo nhu cầu của mọi người cũng như là cái tình trạng sẹo của mình à, nếu mà các bạn sẹo ít đó, thì có thể sử dụng lại 10g còn nếu mà sẹo nhiều hoặc là sẹo có thể khó điều trị hơn một chút xíu thì mình nên sử dụng lại 20g nha mọi người à, thì đây mình có quay sơ cho mọi người biết uh, bên ngoài của cái hộp thuốc đặc trị sẹo này nha mọi người và khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ uh, thấy là cái tiếp thuốc của mình được niêm yết niêm yết cũng như là được niêm phong ở hai đầu thuốc nha mọi người đây các bạn để ý kỹ giúp mình nha đây à, và bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn coi nha mình sẽ khui cho các bạn coi cái tiếp thuốc này sẽ như thế nào nha mọi người ai nó sẽ có cái đầu khui ngay bên cạnh mình sẽ khui ra giúp em đây ạ đây là tiếp mới cho mọi người à, em sử dụng tiếp mới để quay cho mọi người coi để có thể biết rõ hơn nha đây à, thì khi mình khui cái uh, ờ, tiếp ờ, thuốc trị sẹo này ra thì nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn cho mọi người à, tuy nhiên có một điều là toàn là tiếng hàn cho nên là mình sẽ không có hiểu được à, có thể sử dụng uh, Google dịch cho mọi người nói chung là mọi người cứ an tâm tuyệt đối đi tại hàng này được bán ở nhà thuốc nên là uh, chất lượng cũng như là độ an toàn rất là ok nha mọi người thì đây khi mà mình khui cái tiếp thuốc này ra thì nó sẽ như thế này nha mọi người này tiếp thuốc bên trong nó sẽ như thế này nó sẽ có mã QR à, các thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng nha tất cả đều là tiếng Hàn nha mọi người à, nãy giờ mình sẽ khui ra cho mọi người à, coi cái chất thuốc bên trong như thế nào nha đây đây là túi thuốc mới cho nên là khi mà mình khui ra thì nó sẽ có cái đầu niêm phong như vậy nha mọi người nó sử dụng cái đầu à, cái đầu à, ghim bên cái nắp á để ghim vô đây nha mọi người đây em phá cái niêm phong à, em sẽ test cho cái chất thuốc lên tay cho mọi người xem nha đây ạ à. đây thì đây là một cái loại thuốc mỡ dạng gel à, thuốc mỡ dạng gel cho mọi người khi mà mọi người thoa lên lên da là nó sẽ như thế này nha nó sẽ như thế này đây em sẽ tán lên trên da cho mọi người coi nó là một cái dạng uh, ờ, gel mỡ ấy, mọi người khi mà mình thoa lên da nó sẽ như thế này nha cảm giác như là nó, nó thấm vào da liền đó mọi người ạ à chứ nó không có để bị nước ướt trên da đâu thấm vào da rất là nhanh luôn đây sau khi mà mình thoa cái thuốc trị sẹo này lên đây em giúp cho mọi người coi nha đây là bên trong của cái tiếp thuốc uh, trị sẹo nha mọi người à, thì với cái loại uh, thuốc trị sẹo uh, nốt này thì nó là một sản phẩm đặc trị à, sẹo sẹo lồi này sẹo lõm này sẹo bụng trứng cá này sẹo sau phẫu thuật và sẹo uh, do tai nạn gặp phải như mọi người và nhiều các loại sẹo khác nhau do các nguyên nhân khác uh, thì uh, uh, thì với các thành phần chính ở trong cái uh, thuốc trị sẹo này thì uh, gồm có uh, heparin sodium 500ml uh, à, và alantion 50mg uh, cũng như là dibestano 100mg nha mọi người uh, kèm theo đó có là probin baciogen benzo 1mg nha mọi người uh, thì bây giờ em sẽ à, nói uh, kỹ hơn về cái công dụng uh, cái công dụng của từng thành phần trong cái thuốc trị sẹo này nha mọi người à, thì đối với uh, heparin heparin uh, sodium thì nó sẽ có công dụng là tái tạo da à, và sắp xếp lại cấu trúc da và các mô sẹo à, để loại bỏ các blue saturate à, có tính axit thì à, từ đó sẽ thúc đẩy các quá trình tái tạo da à, và tế bào nha mọi người có nghĩa là những cái phần mà à, da chết cũng như là da à, bị à, tổn thương là nó sẽ à, gọi là lành lặn lại cũng như là nó tái tạo lại cái lớp da mới hết hoàn toàn nha mọi người đây còn đối với cái thành phần đối với cái thành phần uh, alation alation thì nó sẽ giảm cái triệu chứng mẩn ngứa cũng như là xuất hiện uh, những cái uh, đốm đỏ À, khi mà mô da của mình đang trong quá trình mà được tái tạo á cũng như là lành sẹo á thì nó sẽ giảm đi cái cái cái, cái những cái mẩn ngứa đó trên da nha cho nên là khi mà mình khi mà mình sử dụng cái thuốc này á thì mình không có bị lo là uh, da mình sẽ như thế nào khi mà thoa lên á cái quá trình mà nó lành sẹo á thì khi mình thoa lên là mình sẽ uh, bị như thế nào đó nhưng mà hoàn toàn không nha mọi người bởi vì nó có thành phần alation thì nó sẽ giảm hết những cái triệu chứng mà mẩn ngứa uh, khi mà mình da mình lành sẹo nha còn đối với uh, heparin và uh, alation thì nó là một cái thành phần uh, nó là một cái thành phần chính nó chứa tới 10% tinh dầu silicon nha mọi người à, thì từ cái lớp tinh dầu silicon này nó sẽ tạo ra một cái màng bảo vệ điều trị sẹo à, rất là hiệu quả luôn nha mọi người nói chung là nó nó nó, nó có cái lớp màng này thì thì cái cái mức độ hồi phục sẹo của mình thì sẽ nó sẽ đạt hiệu quả tối đa nha mọi người thì mọi người lưu ý giúp em nha và đối với thành phần chính là heparin và alation nó chiếm tới 10% phần à, tinh dầu silicon nha mọi người Ờ, thì ờ, đối với ờ, cái thành phần chính này thì nó tạo ra một cái phương pháp uh, silicon gel được đánh giá là phương pháp đầu tiên chỉ sẻ trên thế giới cho mọi người uh, thì với cái phương pháp này thì được các bác sĩ thẩm mỹ tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul nghiên cứu nha mọi người nên mọi người tuyệt đối an tâm về cái thuốc trị sẹo này giúp em nha nó nó thực sự rất là hiệu quả luôn á con nghĩ là uh, mình sẽ sử dụng cái này nó sẽ tái tạo lại da mới và nó sẽ uh, loại bỏ đi những cái da chết mà uh, có trên da của mình nha mọi người thì mà nó lành sẹo đối với sẹo uh, đối với sẹo lồi á đối với sẹo lồi thì ở trên này nó này cơ chế uh, cơ chế giảm đi là tới 33,2 phần trăm luôn nha mọi người uh, còn đối với uh, cơ chế của sẹo lõm uh, thì nó đẩy lên tới 78 phần trăm luôn á mọi người đây bên ngoài vỏ hộp cũng như là trong cái tờ hướng dẫn này nó có ghi hết đầy đủ như mọi người Đây. À, mọi người có thể dùng Google dịch để có thể uh, ờ, chết xem là em nói đúng không nha Đây cơ chế hoạt động cơ chế cũng như là sự phục hồi của sẹo lõm với sẹo lồi nữa nha mọi người à, với lại em cũng nói ờ, thêm một cái nữa đó là khi mà mình sử dụng uh, thuốc để điều trị sẹo với lại điều trị thâm á thì mọi người lưu ý giúp em là uh, sẹo với thâm nó là một cái vết thương rồi à, thâm thì có thể là sử dụng cái này à, em này thì nó sẽ gọi là à, và đối với thành phần chính là heparin và alation thì nó chiếm tới 10% tinh dầu silicone nha mọi người thì với 10% tinh dầu silicone này thì nó tạo lên một cái lớp màng bọc bảo vệ để điều trị sẹo hóa một cách hiệu quả và tối đa nhất nha mọi người và đây cũng là phương pháp silicon gel đầu tiên ờ, được các bác sĩ nghiên cứu tại bệnh viện thẩm mỹ quốc gia Seoul nha mọi người ơi à, với cái thành phần tiếp theo là dispanthenol à, ờ, thì cái này thì nó giúp tăng cường và hấp thụ các thành phần vitamin cũng như là alantion để ờ, để cho những ờ, cái thành phần này dễ thẩm thấu nhanh vào cái uh, vào trong da hơn nha mọi người có nghĩa là nó sẽ giúp mình thẩm thấu uh, rất nhanh và hiệu quả vô cái lớp mô sẹo mà mình cần điều trị nha thì từ đó sẽ uh, giảm đi cái triệu chứng ngứa cũng như là uh, viêm nhiễm uh, nó giúp mình còn tái tạo da các tế bào bị hư bị chết nữa nha mọi người uh, và thành phần cuối cùng là propin thì với cái thành phần propin nó là thành, thành phần chất bảo quản và uh, vừa viêm nang như mọi người à, thì đó là những cái uh, công dụng chính đối với cái thuốc uh, điều trị sẹo này bên em nha với lại em cũng nói thêm một phần nữa là khi mà các bạn đã điều trị sẹo rồi á thì mình nên kiên trì giúp em rất là nên kiên trì giúp em bởi vì sẹo nó rất là khó điều trị mà để điều trị được nó là mình cần phải có thời gian nha mọi người khi mà mình sử dụng cái thuốc trị sẹo này nào mình sử dụng hết một tiếp uh, ờ, thì mà cảm giác như là nó, nó chưa thể nào mà hồi phục ý của mình thì mình nên sử dụng thêm tiếp thứ hai giúp em nha tại vì bình thường so với sẹo với thâm á, thì nó rất là khó điều trị mình cần phải có thời gian để cho da nó phục hồi cũng như là tái tạo lại nha mọi người khi mà mọi người điều trị sẹo á thì mọi người ờ, đừng loại bỏ cái suy nghĩ lo lắng giúp em là không biết là xài có hiệu quả hay không à, không biết uh, bỏ tiền ra mà nó có tác dụng hay không thì nói chung là khi mà mình đã sử dụng một cái sản phẩm nào đó rồi mà liên quan tới điều trị thì mình cần có thời gian giúp em kiên trì giúp em khi mà mình nói chung là mình khi mà mình kiên trì mình sử dụng á thì nó sẽ có một cái kết quả tốt hơn là khi mà mình đang xài nửa chừng cái mình ngưng mình ngưng thì nó chưa có phát huy hết cái tác dụng của thuốc nha mọi người thì đối với cái thuốc Nostana này à, thì khi mà mình sử dụng trong vòng 3 đến 4 tuần là mình sẽ thấy hiệu quả liền nha mọi người thì ngoài cái công dụng mà mình điều trị sẹo ra thì riêng cái Nostana này nó có thêm một công dụng là điều trị thâm rất là tốt nha mọi người à, điều trị thâm rất là tốt luôn thì mọi người có thể uh, vào đường link dưới Facebook của em hoặc fanpage của em em có ghi ở dưới bình luận á mọi người có thể vô coi em có ghi em có up một cái bài viết uh, cái quá trình mà quá trình cái chị khách nó sử dụng cái nốt scanner này điều trị sẹo và thâm uh, mọi người biết không nói chung là cần một thời gian rất là lâu rất là lâu mà những cái sẹo với lại những cái vết thâm rất là, nhiều luôn nhưng mà chị cũng kiên trì sử dụng và bây giờ có một cái làn da đẹp rồi nếu mà mọi người ờ, có thời gian có thể lướt vô fanpage của em hoặc là facebook của em ờ, để xem cái bài đó rõ hơn nha mọi người thì nói chung là ờ, khi mà đã khi mà đã sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì ai cũng mong muốn là uh, nó sẽ là hiệu quả nó sẽ có tác dụng uh, bởi vì mình bị bỏ tiền và thời gian công sức ra để mà uh, sử dụng mà đây là mọi người cứ yên tâm cứ sử dụng giúp em ít nhất là sử dụng một tháng nha mọi người một tháng trở đi thì mọi người sẽ thấy có tác dụng chứ đừng có mà sức có một hai buổi lên rồi rồi không thấy hiệu quả rồi bỏ là không được nha mọi người thì cái nốt thì nó dành có thể sử dụng cho mọi loại da luôn nha mọi người mọi loại da nhưng có một điều lưu ý giúp em mà trẻ em dưới 2 tuổi là không sử dụng em này nha tuyệt đối không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi nha mọi người còn lại thì mình xài đều ok hết ạ thì với cái loại gel như vậy nè à, với các chị mà mình có sử dụng skincare vào buổi tối á, thì mình có thể uh, thoa trước hoặc là sau khi uh, skincare thoa đều được cho mọi người uh, giúp em một việc là khi mà khi mà mình uh, thoa cái này lên á và mình muốn nó thẩm thấu và đạt hiệu quả tốt hơn thì lên mình lên massage kỹ cái vùng sẹo cũng như là cái vùng thâm giúp em nha nên massage kỹ cái vùng thẹo và vùng xăm giúp em thì nó sẽ đạt hiệu quả tối đa hơn nha mọi người đây có một xí và nó khô rồi mọi người cảm giác nó ráo lắm chứ nó không có bị bết dính gì đâu à, đây là cái em mà để sẵn lên đây cho mọi người theo dõi nó không có bết dính gì cả nó bong bong bóng vậy thôi chứ không có dính dính nhấp nhớp nên mọi người đừng có lo là thoa lên là sẽ bị nhớp nhớp hay là bị dính gì nha đó thì với cái ờ, nó cana này thì nói chung là ờ, em là người bán hàng khi mà em quảng cáo thì có thể là à, các chị sẽ không tin nhưng mà nếu mà vấn đề các chị có thể lên google hoặc là youtube mình search cái thuốc nó noscana này thì em nói thật với chị là rất là nhiều review cũng như là uh, những cái đánh giá tốt về cái sản phẩm này nha mọi người đặc biệt là cái sản phẩm này uh, bên hàng rất là chạy luôn cái sản phẩm này bên hàng rất là hot khi mà mọi người tới hiệu thuốc hay là bất kỳ bất cứ những những cái nơi nào mà có điều trị sẹo mà khi mà mình yêu cầu được uh, tư vấn các sản phẩm điều trị sẹo á thì sản phẩm này sẽ là sản phẩm đầu tiên được đưa ra để tư vấn cho mình nha nên là em thấy nó rất là hiệu quả mà giá thành cũng rất là ok luôn mọi người đó mọi người coi coi qua giúp em nha coi qua cái thuốc uh, chị sẽ giúp em à, tính ra nếu mà em ờ, có thể em test lên mặt thì sẽ ok hơn bây giờ kiểu như là có một mình em quay thôi cho nên là em đành quay uh, uh, test lên tay sơ cho mọi người coi thôi nha uh, ví dụ như mà mọi người muốn cần em tư vấn kỹ hơn thì mọi người có thể uh, link vô ờ, link facebook cũng như fanpage của em thì chụp cho em coi cái da của mình nó như thế nào nha coi cái da của mình như thế nào để em tư vấn kỹ hơn nha mọi người đây sản phẩm nói chung là hàng nhà em tất cả đều là hàng sách tay chính hãng đủ bill nha mọi người đủ bill hết nha mọi người em bán hàng sách tay này cũng 4 năm rồi nên là mọi người yên yên tâm tuyệt đối nha nếu mà cảm thấy chưa yên tâm có thể ờ, vào facebook và fanpage của em để mà uh, tham khảo xem là <laughs> mình có đặt lòng tin vô những gì mà em bán không nha mà nói chung là nó hiệu quả thì em mới giới thiệu thôi đây nó scan nè nên là ờ, mọi người nếu mà có nhu cầu mua hoặc là tư vấn thì có thể uh, liên hệ qua số điện thoại fanpage cũng như là facebook cá nhân em có link ghi mở bình luận nha mọi người tư ờ, có thể ờ, liên hệ cho em để em tư vấn kỹ hơn nha rồi cảm ơn mọi người rất nhiều mong là khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm ờ, mascara này thì, cái sẹo của mình cũng như là thâm mụn của mình nó sẽ đạt được hiệu quả tối đa nhất có thể nha mọi người à, quên nói một hồi quên à, với cái thuốc à, uh, sẹo này mình sử dụng một ngày ba lần nha mọi người một ngày ba lần để cho có hiệu quả tối đa nha nhớ kiên trì sử dụng giúp em à, ngày 3 lần sử dụng liên tục giúp em nha bởi vì sẹo với cũng như thâm mụn này rất là khó chữa nên là mình ráng giúp em nha cảm ơn mọi người rất nhiều đây là số điện thoại cũng như là uh, list facebook cá nhân của em em có ghi dưới bình luận hết mọi người có thể ờ, list vô để xem cũng như là tham khảo nha mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều ạ à.